Xin chào tất cả anh em Ở cái ờ, clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu nó rất là hiệu quả khi ờ, anh em đi chơi chỉ cần đưa được một cái hột thôi tôi nói với anh em <clears throat> không cần nhiều chỉ cần một hột nhé một hột tài xỉu vào rồi là chúng ta có cơ hội chiến thắng 100% đây là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu hoàn toàn mới và cái um, hiệu quả của nó rất là cao đó chính là việc anh em sử dụng cái bộ hột tài xỉu bao dung 6 mặt có nhiều anh em thì nghe cái đến cái bộ hột tài xỉu bao dung 6 mặt này có lẽ là cũng thấy hơi um, bất ngờ hoặc là có thể là chưa nghe qua bao giờ cái tay xỉu báo rung 6 mặt có nghĩa là như thế nào gọi là khi anh em vào chơi này anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi và nó khi anh em vào lắc tài xỉu à, ở những cái sòng tài xỉu ấy thì nó sẽ báo cho anh em biết đủ 6 mặt từ mặt 1 2 3 4 5 6 khi um, anh em à, đã biết được từng mặt ờ, của, nó rồi thì tỷ lệ chiến thắng của anh em là 100% và không bao giờ có cửa thua tôi nói với anh em là không bao giờ có cửa thua bởi vì sao khi anh em lắc ấy ví dụ như là bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này đó như bây giờ nó là hai cái dài đúng không ạ hai cái dài thì tất nhiên anh em sẽ đánh gì đánh lục lục và kết hợp đánh thêm tài đúng không bây giờ tôi sẽ mở thử cho anh em xem một chén đầu nhé đó như thế này là anh em đã được ăn cả hai cửa rồi 3 4 6 còn về cách chơi như nào nó rất là đơn giản thôi khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào là cái cơ hội chiến thắng của anh em là tuyệt đối luôn cũng tránh làm mất thời gian cho anh em để anh em chờ đợi bây giờ tôi sẽ à, test hột trước tiên là tôi sẽ thử bằng à, cái à, cục hít này đây chuồng chìa khóa đó tôi sẽ thử thử từng hột một tức là khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi không cần phải đưa cả ba hột nó khác với lại báo dung ờ, nhất lục là khi chơi anh em phải đưa cả ba hột vào thì nó mới báo cho anh em biết được nhưng đây với hột này anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi và hột hoàn toàn không dính không hít gì cả đó ok ạ tiếp theo là tôi sẽ thử đến à, dĩa và nắp đây là nó một là một cái cống một xị này đĩa hoàn toàn bình thường đúng không không phải dĩa camera cũng không phải à, nắp camera còn đây là gọi là cái thố đường tôi sẽ thử luôn anh em xem cả thố đựng đường luôn đó là thử bằng à, cách soi đèn bây giờ tôi sẽ thử bằng à, xin lỗi vừa rồi tôi thử bằng 500 à, bây giờ tôi sẽ thử bằng cách soi đèn Đây. anh em nhìn hồ rất là trong đó rất là trong hoàn toàn không có gì cả anh em nhìn đó rất là trong nhé. khi ờ, thử đèn xong ờ, và thử nam châm xong rồi bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem với tay để xem thấy cái độ hiệu quả và chính xác của nó có như những gì tôi đang nói ở đây không bây giờ tôi sẽ dùng cái ờ, cong cuộn này tôi lắc thử cho anh em xem lấy tay cứ lên mặt nào nó sẽ báo cho anh em biết mặt đó chuẩn chính xác 100% và tiện đây tôi muốn ờ, giới thiệu luôn với anh em về cái công thức đánh cái công thức này là cái công thức của tôi thôi anh em nhé còn khi anh em đi chơi thì ờ, đây là công thức của tôi tôi đã đang áp dụng ở đây còn khi anh em vào chơi thì nó sẽ có những cái công thức khác nhau bởi vì cách vào hột của tùy từng người sẽ để đây anh em chú ý nhìn vào công thức nhé đây bây giờ tôi sẽ lắc thử đây là cục dung cái cục dung này rất là nhỏ và cái ờ, cường độ dung nó rất là êm khi nào thấy cục dung này nó rung lên là anh em biết Đó, như bây giờ là một cái ngắn một cái ngắn thì tất nhiên là có con nhị đúng không ạ con nhị thì anh em sẽ đánh gì đánh xỉu không đó con nhị xỉu nhưng mà chén này là chén phản nhưng mà chúng ta không có cửa thua bởi sao chúng ta đánh cả nhị cả xỉu thì tất nhiên là chúng ta vẫn có cửa hòa không bao giờ thua được bây giờ là không dung này không dung có nghĩa là có con tam tam thì anh em sẽ đánh gì nếu như tôi thì tôi sẽ đánh xỉu tam xỉu như tiếng này tôi vẫn hòa không tiếng hai tôi được ăn thì có hai con tam và một con lục tôi được ăn bây giờ là hai cái ngắn hai cái ngắn thì tất nhiên là có con gì đây con ngũ đúng không ạ đây, anh em nhìn hai ngắn là con ngũ nhé thì sẽ thành ngũ tài đúng không đó chính xác 100% luôn bây giờ nó là hai cái dài hai cái dài tất nhiên là có lục rồi chúng ta sẽ đánh lục tài đó 146 ấy. vẫn là hai cái dài hai cái dài chúng ta tiếp tục đánh lục tài anh em nhé đó, 3 4 6 bây giờ là một ngắn một dài một ngắn một dài gọi là có con tứ đúng không ạ anh em nhìn này con tứ nhé tứ thì chúng ta sẽ đánh tứ tài đó, 2, 4, 5, 11 điểm đủ điểm ăn luôn Ăn cả tứ cả tài một ngắn một dài Tiếp tục có con tứ anh em nhé Đó, 2, 4, 6 ấy hai dài là có con gì có con lục đúng không ạ đây hai dài con lục anh em chúng ta sẽ đánh lục tài Đó. như chén này là chúng ta không được ăn nhưng mà vẫn hòa bởi vì nó lên 126 ờ, bây giờ là một cái dài một cái dài có nghĩa là có nhất tôi ờ, như tôi thì tôi tất nhiên là tôi sẽ đánh nhất xỉu rồi đó hai con nhất liền anh em nhé hai con nhất liền này chính xác không? chính xác tuyệt đối 100% luôn nhé vừa rồi tôi ờ, hướng dẫn ờ, và giới thiệu luôn với anh em về cái bộ hột tài xỉu báo dung sáu mặt giờ tôi sẽ thử sang qua cái cổng cuộn này xem cái để anh em ờ, gọi là cái cái, cái mức độ bắt sóng của nó ấy, là nó không khác gì so với lại cái cổng cuộn đó, hai cái ngắn này hai cái ngắn có nghĩa là có con ngũ đó hai con ngũ liền anh em nhé chính xác luôn này một cái dài một cái dài có nghĩa là có con nhất chúng ta sẽ đánh gì nhất xỉu đó, hai con nhất liền anh em thấy độ chính xác và hiệu quả của nó như nào tuyệt đối 100% luôn nhé. không sai đi đâu không lệch đi đâu thế nào cả thì vừa rồi tôi ờ, hướng dẫn rồi anh em về cái ờ, kỹ thuật chơi và cách chơi ờ, cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu báo rung 6 mặt này khi anh em đi đây là chơi tài xỉu đánh à, tài xỉu đây là nó là một cái bộ đồ chơi tài xỉu cờ bạc bịp nó rất là hiệu quả chỉ cần anh em đưa được một hột vào thôi còn khoảng cách từ hột này đến cái máy báo rung này đây là cái máy báo rung này từ khoảng cách từ hột đến máy báo rung này là anh em đứng khoảng cách đó từ 4 đến 5 mét còn muốn xa hơn tôi sẽ đấu cho anh em từ đến 7 mét hoặc 10 mét à, anh em vẫn bắt sóng được cái này thì anh em cứ yên tâm một điều chắc chắn 100% là như thế khi anh em nào anh em nào có nhu cầu tư vấn tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại ở trên màn hình um, về cái phương thức giao dịch thì khi anh, anh em nào ở gần ấy, có thể qua trực tiếp cơ sở của tôi ở chỗ anh em cứ đến cổng số 4 bến xe miền Đông Sài Gòn tôi ờ, sẽ đón anh em và đưa anh em đến cơ sở để test thử còn anh em nào ở xa thì tôi sẽ gửi xe hoặc qua bưu điện cho anh em với cái phương châm là làm việc uy tín chất lượng và hiệu quả giữ chữ tín là cái phương châm hàng đầu của chúng tôi thì à, tôi à, luôn đặt cái phương châm này lên là hàng đầu nên anh em đến cứ yên tâm là không có chuyện là mua phải hàng giả hàng kém chất lượng Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này. Chào tạm biệt tất cả anh em.